Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua và sáng nay lại có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta. Vì thế những cơn mưa thì vẫn còn duy trì. Nền nhiệt ở miền Bắc tiếp tục duy trì ở ngưỡng thấp, vùng núi và trung du từ 15 đến 16 độ. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ ở ngưỡng 17 độ. Sang đến trưa chiều miền Bắc tiếp tục nhiều mây và có lúc có mưa, nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng từ 21 đến 23 độ. Dự báo trạng thái mưa nhỏ mưa phùn sẽ duy trì ở miền Bắc liên tục đến hết ngày 30 tháng 3 Riêng khu vực vùng núi phía Bắc từ chiều tối nay đến ngày 29 tháng 3 sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm trên 24 giờ. Từ ngày 30 tháng 3, miền Bắc chuyển sang thời tiết không mưa, ngày nắng, nền nhiệt tăng dần. Không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng và gây mưa cho một dọc miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Trong đêm qua và sáng nay, vùng mưa có xu hướng mở rộng hơn xuống phía Nam tới khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam hay Quảng Ngãi. Tuy nhiên khác với những cơn mưa ổn định ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở ra tới Thanh Hóa, thì ở khu vực từ Quảng Trị trở vào tỉnh Quảng Ngãi lại là những cơn mưa rông bất chợt, nên lượng mưa có thể cục bộ lên tới từ 30 đến 50 mm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cộng thêm với mưa, vì thế các khu vực Thanh Hóa, Nghệ An hay Hà Tĩnh vẫn là ba tỉnh có nhiệt độ thấp nhất với mức nhiệt từ 23 đến 24 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 24 đến 25 độ. Các tỉnh thành phố Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nắng mạnh, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay trời vẫn có nắng nhiều, nóng 35 đến 36 độ vẫn sẽ xuất hiện ở khu vực Tây Nguyên. Còn ở khu vực miền Đông Nam Bộ thì sẽ ra nắng nóng diện rộng với ngưỡng nhiệt cao từ 36 đến 37 độ. Khu vực miền Tây nhiệt độ cũng cao từ 34 đến 36 độ. Lưu ý chiều và tối nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có những cơn mưa rông trái mùa. Trong mưa rông có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm.